À, xin chào tất cả anh chị. À, sau khi mà chúng ta thấy được à, Linh à, bắt đầu nhập những cái sản phẩm từ Mỹ về đó, thì trong cái đợt hàng vừa rồi Linh có đưa về khoảng 500 cái chai lăn khử mùi như thế này, à, đưa về để à, nhập tại bán tại bán tại thị trường Việt Nam chúng ta. Thì cho tất cả anh chị chúng ta dùng những cái đợt hàng đầu tiên để chúng ta thử, chúng ta trải nghiệm à, và đánh giá về kết quả sản phẩm thì sau gần một tháng mọi người sử dụng mọi người đều cho linh cái phản hồi rất là tốt về cái sản phẩm về cái chất lượng của nó thì đợt này Linh mới quyết định là nhập khẩu ờ, tất cả những cái ờ, dòng sản phẩm này với một cái số lượng lớn về để cung cấp cho thị trường Việt Nam chúng ta cho những anh chị À, và đối với cái sản phẩm này cái điều mà Linh thích và tất cả khách hàng của Linh đều cho một cái cảm nhận rằng đó là cái sản phẩm này nó không chỉ đơn thuần là lăn khủ mùi nữa mà nó làm cho cái nách của người phụ nữ mà ví dụ chúng ta thường hay nhổ lông nách hoặc là chúng ta cái vết thâm sạm thâm ở nơi nách của chúng ta đó thì khi chúng ta dùng cái này khoảng tầm 3 tuần đến một tháng đó thì cái nách của chúng ta nó sẽ láng nó sẽ mịn và nó trắng có nghĩa là trước đây thâm thì bây giờ nó đã chuyển sang màu trắng à, nó nó nó rất mịn màng nữa và cho người phụ nữ của chúng ta là có một cái nách nó rất thoải mái và nó nhẹ nhàng hơn nó mịn màng hơn và nó à, có một cái mùi thơm và sau khoảng à, gần một tháng thì bắt đầu mọi người đã cho được cái cảm nhận rằng là cái mùi hôi của nách có những người mà người ta bị hôi nách đó thì họ cũng đã hết dần cái mùi hôi đó và khi mà họ dùng khoảng tầm 3 chai này thì bắt đầu nó sẽ có kết quả tốt đó là những cái khách hàng của hồi xưa nữa mà Linh đã dùng và họ cũng đều đó cho phản ứng thì trong cái mà đơn hàng vừa rồi thì khoảng 500 ờ, khách hàng đó họ đều cho cái kết quả đó là họ dùng và họ đánh giá là về cái sản phẩm này nó về nó giúp cho trắng cái nách này rồi nó làm cho hết mùi này rồi làm cho cái cảm giác nó rất nhẹ nhàng và cái thứ hai nữa là cái áo khi mà mọi người mặc về áo trắng ấy, thì những cái sản phẩm thông thường thì sẽ làm cho áo chúng ta bị vết ố vàng thì với cái sản phẩm này thì vết ố vàng nó chúng ta nó sẽ không còn nữa và nó còn tạo ra cho ra một cái cảm giác đó là một cái mùi hương mùi hương nó giống như của nước hoa vậy bởi vì có những cái chị uh, gọi điện lại cho linh nói rằng là khi mà ừ, có là họ gọi lại và để mua đó thì họ còn nói với linh rằng là uh, bởi vì khi mà chị đấy chị đi làm ở cơ quan thì ở trên cơ quan họ nói rằng là ở sau đợt này uh, bạn này có một cái mùi hương thơm như thế ở nách nó nó xuất hiện ra đấy thì ờ, chị đấy mới quyết định là nói về cái sản phẩm này và sau đó là những người trong cơ quan của chị cũng ờ, muốn đặt hàng này và liên hệ với Linh là đặt hàng tiếp à, và từ những cái xuất phát từ việc mà đánh giá rất tích cực của tất cả mọi người thì Linh đã quyết định nhập về này và bây giờ cái đợt hàng này thì Linh đã nhập và có chính thức giá bán chính thức tại thị trường Việt Nam và chúng ta muốn à, biết về giá bán lẻ à, của cái sản phẩm này thì chúng ta inbox vào trong cái fanpage hoặc là liên hệ với cái số điện thoại dưới này hoặc là chúng ta comment ở dưới đoạn video clip này và sau đó bộ phận tư vấn của công ty Linh sẽ liên hệ lại và trao đổi và tư vấn cho anh chị để chúng ta hiểu rõ về cái sản phẩm về à, cái giá cũng như cái tác dụng của cái sản phẩm này à, và Linh muốn nói một chút là cái sản phẩm này không chỉ dùng cho nách đâu anh chị mà những người đàn ông khi mà chúng ta đi giày nhiều mà chúng ta ngồi ở trong phòng máy lạnh đó thì cái mùi hôi ở dưới chân nó rất là khó chịu à, thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp chúng ta khử được cái mùi hôi chân à, đó là linh đi giày ở trong văn phòng thì trong văn phòng máy lạnh thì nó tạo tiết ra mồ hôi rất nhiều thì linh dùng cái này để lăn ở nơi chân luôn thì cái hết mùi hôi chân là cái của linh cũng đã có và những người bạn của linh cũng đã hết cái điều đó là từ việc hôi chân vì chúng ta đi ở trên giày ok à, nên là chúng ta không chỉ dùng để hôi nách mà chúng ta còn xử được cái mùi hôi chân của chúng ta nữa và cái hàng này đó là hàng nhập khẩu 100% từ Mỹ nhưng cái sản phẩm này thì được sản xuất ở tại Thái Lan sau đó chuyển qua Mỹ làm các cái thủ tục ờ, ở Mỹ xong rồi bắt đầu nó mới chuyển về Việt Nam thì bây giờ Linh nhập khẩu nên bởi vì khi mà một số anh chị thì Linh buộc phải trên này á, là công ty Linh đã ghi rất rõ về tiếng Việt rồi phải ghi xuất xứ từ đâu sản xuất ở đâu nhập khẩu từ đâu à, nên là xuất sản xuất thì sản xuất ở tại Thái Lan nhưng được nhập khẩu sang bên Mỹ xong đó phải bắt đầu chuyển nhập về tại Việt Nam à, giống như chiếc giày Nike hay Adidas cũng thế sản xuất ở Việt Nam nhưng sau đó đưa sang Mỹ kiểm định rồi bắt đầu lại đưa về Việt Nam lại bán lại thì đó là cái quy trình tất cả những cái sản phẩm ở Mỹ thì hầu như là họ làm như thế để anh chị khi mà chúng ta cầm sản phẩm này thì chúng ta hiểu rõ và chúng ta hình dung hơn à, một cái kế tiếp là đó là về mã vạch vì đây là công ty của Linh đó là cái công ty này là họ bán về sản phẩm là trực tiếp à, từ công ty đến người tiêu dùng nên giá thành nó rất là mềm à, và cái thứ hai nữa là cái mã vạch này là mã vạch phải chúng ta phải kiểm ngay tại nơi công ty ấy, là chúng ta liên hệ với cái công ty mà cái ở dưới cái đường link mà link đã để ở đây thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với công ty và chúng ta sẽ thấy được cái mã vạch của công ty thì lúc đó nó mới chính xác được và ở tại Việt Nam đây thì cũng có hai chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Hà Nội và chúng ta có thể đến trực tiếp tại công ty để chúng ta lấy cũng được luôn Ok cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều